cho ta thương một đời mưa mưa rơi lòng người xanh tây nguyên gọi mời xanh xanh lên tận trời ngút ngàn mây nước xanh ta rung trong rượu mời môi run run đều cười như sao rơi về trời nhớ nhau về về thôi người ơi đại ngàn xanh tiếng cồng chiêng gọi mời như chờ rào tung cánh từng đàn voi em dịu dàng điệu múa bập bùng bếp lửa nghiêng tây nguyên hái tây nguyên ơi yêu em thì về thôi đại ngàn xanh tiếng cồng chiêng gọi mời như chờ rào tung cánh từng đàn voi rủ nhau về ngàn em dịu dàng cho ta thương một đời mưa mưa rơi lòng người xanh tây nguyên gọi mời xanh xanh lên tận trời ngút ngàn mây nước xanh ta rung trong rượu mời môi run run đều cười như sao rơi về trời nhớ nhau về về thôi người ơi đại ngàn xanh tiếng không chiêng gọi mời như chờ rào tung cánh từng đàn voi em chịu dàng điệu múa bập bùng bếp lửa nghiêng tây nguyên hái tây nguyên ơi yêu em thì về thôi đại ngàn xanh tiếng cồng chiêng gọi mời như chưa rào tung cánh từng đàn voi rủ nhau về ngàn em chịu dàng điệu múa bập bùng bếp lửa nghiêng tây nguyên hái tây nguyên ơi yêu em mau quay về đại ngàn xanh tiếng cồng chiêng gọi mời như chưa rào tung em dịu dàng điệu múa bập bùng bếp lửa nghiêng tây nguyên hái tây nguyên ơi yêu em thì về thôi đại ngàn xanh tiếng cồng chiêng gọi mời như chờ rào tung cánh từng đàn voi rủ nhau về ngàn em dịu